Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay thì nhà thông minh 17 lại xuống Thái Thịnh, Thái Thụy Nâng cấp bộ dàn âm thanh cho bác khách ở dưới này à, Tí nữa em xuống em sẽ quay chi tiết bộ dàn âm thanh của bác khách ở dưới này cho các bác xem các bác nhé à, ờ, Trước mắt các bác ở thấy đây hiện nay ờ, em đến nhà bác chủ thì các bác đang sử dụng là một uh, cặp bát 25 Loa nằm và một cặp full 40 Ờ, đẩy vang mic thì các bác cũng đã có sẵn nhưng mà hiện tại thì ở nhà bác chủ đang sử dụng là một con vang cơ và một con nâng tiếng uh, bác mới bảo em là tư vấn nâng cấp làm sao cho bộ dàn của bác hay hơn thì em đã tư vấn cho bác là bác có thể lên con vang số để nâng tiếng hát tiếng lời cho nó ok hơn nó hay hơn và nếu bác có điều kiện thì bác có thể nâng cấp tiếp một đôi loa 25 hoặc 30 để cho nó có cái cái lời sáng hơn bắt 40 các bác nhé thường thường cái bát 40 thì ờ, nó sẽ nhiều bát nhưng mà hát thì nó không được sáng lắm các bác nhé thì bây giờ bên em sẽ nâng cấp cho bác khách con vang số DBS690 vào cái bộ dàn này để cho bác khách uh, hát uh, cho nó sẽ ok hơn hay hơn các bác cùng nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé hát lại dòng đò nước như mẹ hồn tôi điều buồn và điều thương sao cháy lòng đêm thế sông lam biến khi bố cho bà như tình quê hương trong tôi ra biết khi mô cho tàn người ơi đụng trong câu nắng cháy lòng alo alo alo con cái con này thì bây giờ nó đang ở nó ở loa đánh nhá đúng ra nếu mà như chọc ghép ấy, chọc ghép chuẩn ấy là chỉ sử dụng một cái loa bát 30 thôi nhỏ thôi và cho đánh một sút rời ngoài thì cái tiếng tiếng bát và tiếng lời nó cũng bị lẫn với nhau đúng rồi như như này là như cái này là cái loa này là bác hình dung như là vừa phải đánh cả lời hát nó vừa phải đánh cả tiếng trống rồi sẽ thêm phạt em được vào dù tình xót xa chung thân huyền đạo ngủ vội với chiêm bao nỗi niềm bắn xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa gõ cửa trái tim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 và nhà thông minh 17 thì là phân phối lắp đặt tận nhà cho các bác với giá trị là 5 triệu 200 nghìn đồng. Đó. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt cho tặng dây giáp. Đấy. À, một combo full cho anh em nào muốn là nâng cấp ở ờ, những con vang cơ cũ bỏ ra như thế này. Đây hôm qua các bác khách có nâng cấp những con vang cơ cũ bỏ ra thành lý đây. Thì bác có lên vang số và nâng cấp loa, nâng cấp mic thì mic thì bên nhà em cũng về rất là nhiều các bác nhé. Mic loa trầm loa súp rồi tất cả mọi thứ đều rất là sẵn hàng anh em quan tâm đến sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu uh, ờ, TD Acoustic đó DB Acoustic đó, chứng nhận uh, nhà phân phối chính hãng tại thành phố Thái Bình thì uh, có thể alo trực tiếp qua kênh của nhà thông minh 17 các bác nhé tất cả sản phẩm chính hãng thì uh, đều phải có mã vạch thông số của sản phẩm đó và sản xuất xuất xứ năm sản xuất đó đầy đủ thông tin cho các bác hạn sử dụng à, theo công thức kỹ thuật đầy đủ full hộp và có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hàng chính hãng các bác nhé Đó. À, và bên em thì có đội ngũ uh, nhiều năm kinh nghiệm về setup căn chỉnh bộ dàn âm thanh Đấy, anh em nào cần tư vấn nâng cấp thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em thì hôm nay hàng về lại quay chiếc video trực tiếp để báo với các bác là hôm nay có vang S690 vừa cập bến các bác nhé thì mẫu này hết hàng bác nào chưa đặt hôm trước chưa có thì hôm nay có thể uh, alo trực tiếp qua số điện thoại của em để được sở hữu mẫu vàng với chip xử lý 21571 mới nhất, mạnh nhất và cho chất âm hay, trùng hú tốt. À, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.